Xin chào các bạn đang đón xem video của Lèn Đô Thị. Trong video trước, các bạn đã cùng chúng tôi đến với tiến độ hiện tại của dự án đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư sở. Có thể thấy, dự án này đã cơ bản hoàn thành, nhưng nó chỉ thực sự trở thành niềm vui trọn vẹn khi cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chính thức đi vào sử dụng. Bởi nếu không, khi vành đai 2 trên cao thông xe, cầu Vĩnh Tuy sẽ như một nút thắt cổ chai và un tắc sẽ không thể tránh khỏi. Vậy hiện tại,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 thuộc quận Hai Bà Trưng và Long Biên, Hà Nội. Dự án được khởi công từ giữa tháng 1 năm 2021 nhằm hoàn chỉnh quy mô cây cầu theo quy hoạch. Sau gần 2 năm thi công, công trình trị giá hơn 2.500 tỷ đồng dần thành hình. Dự án thực hiện đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo thông xe vào dịp mùng 2 tháng 9 năm 2023.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 Phần việc còn lại nhiều nhất là gói thi công cầu vượt sông, cầu chính. Theo đại diện nhà thầu, thì cầu chính vượt sông dài hơn 950m, gồm có 8 nhịp. Đây là hạng mục phức tạp nhất của toàn dự án. Hiện, liên doanh nhà thầu đã thi công xong hạng mục bệ thân trụ và đang thi công kết cấu phần trên là dầm. Chiều cao tĩnh không của cầu Vĩnh Tuy là 11 m khẩu độ thùng thuyền là 85 mét. Trong tất cả các gói thầu, thì việc thi công các trụ cầu của gói thầu số 1 là khó khăn nhất khi công nhân phải xây dựng dưới lòng sông sâu, nước chảy xiết. Để thực hiện việc này, một cây cầu tạm đã được lắp đặt để đưa công nhân và vật liệu ra thi công ở giữa sông Hồng. Trước đó, nhà thầu phải thuê một cơ quan phụ trách phân luồng tàu bè, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy của khu vực. Bốn gói thầu còn lại của dự án hiện đã hoàn thành. Hệ thống chiếu sáng cũng đã được lắp đặt ở những phần đã hoàn thiện. công trường thi công ngay sát cạnh cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1. Bởi vậy, trong quá trình cầu lắp vật tư, thiết bị được yêu cầu đảm bảo an toàn, tránh tác động, ảnh hưởng tới phương tiện đang lưu thông trên cây cầu cũ. Xà lan vận chuyển trạm trộn bê tông và vật liệu được neo đậu ngay sát vị trí thi công trụ cầu. Đến nay, dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã xong khoảng 75% tổng khối lượng công việc. Cây cầu dự kiến hoàn thiện và thông xe vào dịp mùng 2 tháng 9 năm 2023. Đây được kỳ vọng là cú hích cho sự dịch chuyển và phát triển đô thị các quận huyện phía đông Hà Nội như Gia Lâm, Long Biên. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy sẽ là cây cầu có chiều rộng mặt cắt ngang lên tới 38 m, tổng cộng 8 làn xe. Lớn thứ hai ở Hà Nội sau cầu Đông Trù là 55 m, dài 5,8 km. Trong đó, Phần cầu chính vượt sông dài 3,7 km, đường dẫn hai đầu cầu là 1,68 km. Công trình đảm bảo đồng bộ với toàn tuyến đường vành đai 2 sắp được thông xe vào cuối năm 2022. Tháng 2 năm 2005, Hà Nội khởi công giai đoạn 1 của dự án với tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng. Công trình được thông xe và đưa vào khai thác từ tháng 9 năm 2009. Thời điểm này, dự án đã có đầu chờ giai đoạn 2, phía quận Hai Bà Trưng và hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tới tháng 1 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khởi công giai đoạn 2 của cây cầu, với tổng vốn đầu tư là 2.560 tỷ đồng. Như vậy, việc xây dựng giai đoạn 2 là nhằm hoàn thiện cầu Vĩnh Tuy theo đúng thiết kế quy hoạch trước đó.